hai chào à, các anh chị, các nhà đầu tư thân mến. Hiện tại Kim đang đứng tại à, một lô đất à, thuộc xã Định ừ, thuộc xã Long Hòa, huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương ha. lô đất này là nằm trên mặt đường đá đỏ, có điện ba pha và có cấp quan đầy đủ. Đây là nằm nằm trong cái khu quy hoạch công nghệ cao của xã Long Hòa, cách trung tâm thị trấn xã Long Hòa khoảng 5 cây số. và hiện tại đường đá đỏ này đang có kế hoạch lên nhựa, đường này đường thông luôn ha. Đường thông nếu qua tới mình à, mình Thạnh luôn không qua tới mình Thạnh ở sau lưng em nè đó là lô đất cao su này mà có diện tích là 12 nhân cho 50 à, có sổ hồng cầm tay riêng nha rồi bây giờ em quay ờ, camera lại để cho anh chị thấy rõ lô đất này hơn ha dạ, đây là lô đất 12 nhân cho 50 à, có sổ cầm tay riêng ở xã à, anh chị thấy cái cọc cái cây cọc ngay gốc à, gốc cái hàng rào đó ha kéo dài qua tới cây cọc bên cọc nhỏ bên đây là 12 mét sâu vô lô cao su đó là 50 mét và ba lô liền kề lô ở giữa này thì là 5 nhân cho 50 lô bên đây thì à, là 12 nhân cho 50 luôn thì lô đất này khá bằng phẳng so với mặt đường có cao su luôn À, ba lô đất này là đều có sổ cầm tay riêng rồi à nha anh chị hiện tại vì anh chị thấy là ở đây là đang là đường đá thông 8m và điện cấp quan à, đầy đủ ha đây là khu dân cư chăn nuôi trang trại nhà ở đầy đủ đường đá đẻ này là đang có kế hoạch lên nhựa đường này là đường thông cái xã Minh Thạnh luôn ha à, cách à, trung tâm thị trấn à, Long Hòa khoảng à, 5 cây số 5 km ở đây thì điện ba pha cấp quan đầy đủ tiện ích hết rồi riêng duy nhất là chỉ có chưa có lên à, nhựa thôi thì cái lô đất này giá rất là rẻ à, anh chị quan tâm đến lô đất này thì hãy để lại số điện thoại và kết bạn zalo với em em sẽ để à, em sẽ gửi sổ cũng như là à, gửi hình ảnh đất cho anh chị ha ừ, ok nha anh chị đường lá đỏ này chuẩn bị lên nhựa ha thì tự tại ngay cái địa điểm em đứng ở đây á, đi ra ngay đường nhựa lớn khoảng 500m à, chưa tới 500 mét đâu khoảng 400 mét thôi nha anh chị đây đây là trang trại chăn nuôi nè ha là đây là đường đá đỏ là đường thông nè bây giờ em sẽ à, kết thúc video này anh chị hãy kết bạn zalo tại à, với em à, bơ theo số điện thoại mà trong mô tả của video ha rồi các anh chị đầu tư thì quan tâm lô đất này thì hãy bê cho em nha em chào anh chị